vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ cho quý vui ạ cảm ơn quý Đêm nay thời gian đứng rồi làm thêm khó câu xa từ vì đường xa phút mưa xa em lụa là tóc em xóa mê lúc linh trời sao sáng trong mắt em mưa rơi làm thêm khó câu xa từ gai đường xa phút mưa gai đường xa lại đây đêm nay ngày đường xa ướt mưa đừng bỏ anh đưa em về hãy xin em đừng về đường quá xa xôi xin mưa trên miền mãi không biết không đau chờ đôi tình nhân đuối trong giấc mộng trong cơn mộng quên trốn câu xa quý anh chị đang nghe một ca khúc được mang tên đường xa ướt mưa xin quý vị và cháu anh thật lớn không khí thật vui đúng không ạ sáng trong mắt em mỗi em làm em khó cô xa từ lại đường xa luôn mưa lại đường xa luôn mưa em muốn anh đưa em về ở sao em không ở lại đây chơi thêm nhận đuối trong giấc mộng trong cơn thuyền trốn cơn giá tường